I don't know. I don't know, man, but we can't control him. Fuck. I must be. Da vàng máu đỏ, người của tao là huyết thực Lời của mày như cò làm ăn vơ vẩn đã quyết ừ anh em tao vẫn đang chờ ngày miền Bắc được ngày ngắn Lý do sinh tồn duy nhất là không được tin vào may mắn Trời. Mở con đường máu, tao là làm make mưu 506 Sáu con đàn bà đang dần thấm mệt thì ở lúc 98 lên sàn đấu Tao sẽ làm tất cả đến khi mày đứt để mong một lần được giống tao trông tao nói sau khi Đây là thời khắc sạch khổ cầm chinh phát động ảo Đại diện cho dòng con thuyền tao đang thuận buồm lao thẳng vào trụ một Mấy cái thằng ôn con giá trị anh mày cao hơn cá tự trọng mày lúc gold Hold up, hold up Bam one time for the money and respect nó sẽ tiêu die whatever it takes Quan điểm của mày à Quan điểm của mày à Thành thật mà nói <laughs> Và trong tay thằng này à Đây là 98 các chữ như là độc giả. Độc xa Từ xứ oanh tạc hùng bắc như là hồng hà Hồng hà Cầu của cho mày không phải chua mà tình nghĩa chàng Hip hop là máu không cần đến thuốc thang No need Hứa với gần bắt cầm cờ là cả hú tang Shit Ok, xuất từ địa đàng lên ẩm ẩm bình bình lưu đây không tên tầm tầm can thấu xuyên người khác lịch đàn khổ luyện từ rap lẹ go chín chín tám khổ luyện từ rap lẹ go chín chín tám khổ luyện từ rap lẹ go chín chín tám khổ luyện từ rap lẹ go chín chín tám sông lòng kiệt tạng chuyến táo Lego Lego Lego Lego Lego One, two, three, nâng lên uống nâng lên uống nâng lên nâng lên Năm chỉ lớn thương mẹ nể ba đây làm sao tao phải thương đất nam nhỉ Vừa kid pull lập tối nay anh em bàn tiệc tương tất Hold on, hold on Độc lập, tự do, hạnh phúc, hạnh phúc. Đéo ra phải vụ này nữa Chán rồi Ủa muốn trái rách cổ vào sâu cúi đầu lên với nhếch mép <laughs> Chẳng bộ chế này trừ tao hôm trước hôm sau quay lại xem dép bitch Rồi chân khi chạy phẳng phất vài âm vang vọng Ê ba mẹ gia đình anh em cuối đời vẫn là thứ quan trọng quan trọng But at Nike on this beat out on my feel like AK chơi chơi chơi check Seem like king unfuckable we on the ball all day, all day. Hán Bắc Phương nơi đầu ta ái mộ ái mộ Việt Nam Bắc Giang Hàn Huyệt một người ái ngộ À mà punchline của bài này ấy Năm nay sẽ đéo có punchline đâu 9 8 9 8 9 Lego Bitch I don't know. I don't know, man. I don't know what the fuck just happened, man. Let's give it up.